nói chuyện bữa nay nó mới lớn nhỏ nó ừ, bây giờ nó 11 tuổi mà nó mới đẻ 14 ngày nó biết nói chuyện à, lúc đó à, bình thường đi lại bà không có tổn lúc đó cái bụng bự mà tướng hồi xưa ốm nhất à không phải được gì người mẫu à ờ. xong cái 6 tháng 6 tháng bụng bự cái nhỏ đó cứ mỗi ngày á nó lên nói chuyện với sư phụ phải không bằng đêm á à, nó ngầu lắm nó nó đặt cọc cái à, cái cái bờ lúc của cái bầu nó đã đặt cọc rồi rồi cái mỗi tối á nó nói chuyện với sư phụ nó chỉ sư phụ làm này làm kia đến lúc mà mẹ nó hết sức mà đi bộ rồi đó à, cũng như mệt rồi đó cái đầu nó từ giả nó hơi con à, vô bụng mẹ con à, không có lo cho ba nữa bạn gặp ba sao nha <laughs> à, đến lúc mà xanh xong á mười đúng 14 ngày nó đỏ quát à, như con chuột vậy về mà à, nó như người lớn à nó nói chuyện chào ba nói <laughs> với đà phật người ta gặp mấy đứa nít vậy là ta dục mà nói về 14 ngày đỏ quát mà nói chuyện vậy mà hôm nay nói vậy nó khôn rồi nhà này nhiều chuyện lạ hồi đó, đó lúc mà mới có bầu đức thầy rồi ngài đã nói mấy đứa này là phi thường sẽ sau này tiếp tục cái một cái thế hệ sau của hội tiên giống như mấy đứa con sau này là cũng cùng với nó thì con đọc là nãy thù đọc lịch sử của bà chị đúng không vì à, con biết đó, lúc xưa thì chiến đầu tiên thì bà chị họ phạm chiến thứ hai là, là họ họ lê bác khác họ họ trần cho nên mỗi một lần mình làm người mình đi khác gia đình nha cái gia đình thế gian của mình là dĩ nhiên mình phải có hiếu tôn trọng cha mẹ sanh ra mình nhưng mà nó không phải là phó mình à nó chỉ tạm thôi lúc gia đình của mình á họ biết á gia đình của họ nguyễn họ trần họ phạm gì của mình á không có tốt bằng họ thiên của mình họ thiên là người tốt không à để cho phụ nhìn đứa nào tốt rồi mới nhận đúng không đứa nào giữ vô đâu nhận làm đệ tử làm gì cho nên một đống họ thiên là con của ông trời hết và sẽ gặp lại những đứa con họ thiên ở trên khi về với nhau còn họ trần họ nguyễn mà trong gia đình mình á là một đứa giữ một đứa hiền đứa hiền được về đứa giữ nó đi nơi khác đứa giữ nó sẽ đi về cái đường giữ của nó người mà sân si nóng giận thì cái à, cái địa ngục á nó có lửa đó nó sẽ hút cho những cái người đó những cái tầng trường đó và những cái người mà không có được sàng lọc mà sống vào cái thời đại vàng kim vàng kim vàng hay vàng vàng vàng, hả à. nó vàng không à? giờ nó vàng đi hả vàng kim mà có phật di lạc nữa có phật sống có thánh sống có con của ông trời nữa thì gọi là à, thánh sống chung với phàm nhân là vậy hiện giờ chúng ta đang ở thời thời đại đó chỉ có một cái là chúng ta có phước hay không không mà chỉ có bao nhiêu người hiểu được rất là có đông người hiểu nhưng mà họ hiểu kiểu mơ hồ thôi tại vì cuộc sống hiện bây giờ khó khăn họ không có đủ thời giờ để tìm hiểu còn kêu họ tin liền thì họ bị người xấu gạt nhiều quá xưa giờ cứ đi theo uh, hết thầy này tới thầy kia toàn là bị phỉnh bị gạt không chẳng học được gì mà toàn là học mất tiền với học uh, cờ gù thì không có sanh ra trí tuệ rồi họ nản đến khi mà sư phụ xuất hiện thiệt thì họ lại càng nản nữa là vì họ chấp tướng <laughs> cho nên khó độ của thời nay rất là khó độ chỉ có những ờ, đứa này những đứa mà gần gần đây sư phụ biết được là vì ở tiền kiếp á, có nguyện lợi cùng với sư phụ vào cái thời đại phụ tái sanh những cô tiên này cõi này cõi kia mới hạ phàm xuống để mỗi người làm mỗi việc giống như nhật phương á cũng là tiên phải không rồng phải không à, tú cũng vậy nè con cũng vậy nè này nhiều lắm thì nhìn lại là toàn là có nhiệm vụ nhiều để mà một lần này mình làm để về à, trời cha mẹ thưởng thưởng cho mình ở chảnh luôn á là cái đó phần thưởng lớn nhất hôm nay mà đứa nào hiểu được gán gán làm cho cha mẹ vui chứ phụ cũng mô làm cha mẹ vui thôi không có ngại người đời cười chơi hay ai nói gì nói cô làm được phân nửa phân nửa không biết chưa chưa có phô phịch nữa chỉ có một số đeo dấu thiên tâm nhưng mà ở trên đã khen rồi đó là sự thành công bước đầu còn phân nửa về đời nửa đời nửa đạo thì chưa làm gì được hết còn câu mà mẹ nói cái bài kính thi số một á, ờ, phải chờ gặp đức thầy nữa ờ, gặp là cái hội long hoa hội anh tài rồi đem 6 triệu chim hiền về nước ngày đó rất là gần với chúng ta ngày 30 tháng 4 này nè để mình tưởng niệm để cho nó mô tròn bên kia thì ăn mừng bên đây thì quốc hận phải không bên đen bên đỏ hả cái hộ mình ở giữa <laughs> mình giữa mình nói xong chẳng vui mà cũng chẳng buồn đó là một cái à, lịch sử từ nay sau à, dụng ngày đó lịch sử để mà hàng gắn lại chim hiền trong đó có những con ông cháu cha du học ở mỹ mà nó có tài thằng này nó cũng là chim hiền nó có quyền ứng cử đúng không con của ông ho quá không hai hai cha hai ông nội nó bắn lộn nhau nhưng mà tới hai đứa cháu nội lớn là nó có thể ngồi chung cùng văn phòng làm việc chung được mà dễ ở đâu gì đâu <laughs> chứ là mình đừng có nghĩ là, à, là chỉ là người à, à đi lính HO rồi mới sau này cộng sản sụp đổ rồi chỉ có nó không có ở trên không có tính như cộng sản quốc gia nữa xóa hết Ngô Đình Diệm hay là Nguyễn Nhân Thiệu hay là Hồ Chí Minh tất cả mấy cái đó chỉ là con cờ của ờ, bề trên lên xe ờ, xuống chốt thôi xã nghiệp nước biển thôi như cả thế giới hôm nay đi náo loạn vậy mà mấy con nhìn thấy á, những cái gì trên đi á, con người của mình không bao giờ tính ra được cũng không bao giờ nghĩ ra được cũng không bao giờ ngờ nữa đó là ai mà nói mình mạnh chừng nào á thì người đó sẽ yếu nhóm bữa nay 19 20 nước nó sẽ xài tiền của à, Trung Cộng không nó đưa lên chừng nào <laughs> Trung Cộng sẽ chia năm sẽ bảy lẹ chừng đó rồi bữa lên nó tám mấy tuổi đã làm cho nước Mỹ này bao năm nay muốn chết mình bữa nay không biết còn tiền đổ xăng không nữa mà còn phải đặt đòi ứng cử nữa thì là là nó càng đưa ông Trump lẹ trở lại nữa tại vì cái thế giới điên thì phải có ông đầu đỏ đỏ gì á kim mau sư dương gì á mới chạm được quá không <laughs> nó phải nó mới có chừng trị được với mấy thằng khùng kia ổng là người chung sứ mệnh sư phụ nên mọi giá sư phụ support ổng mà ổng đâu biết đâu không có ổng về mặt đời về mặt vô vi nó không có không có ăn khớp như một cái software đánh cho cái à, con robot nó chạy vậy mà con robot mechanical với nó bị bị này bị kia cái sắp que cũng không quất phải ăn rớ nhau vô vi với mặt đời cũng phải đồng bộ nhau thì gọi là đồng bộ thế giới hôm nay đi đến đoạn đồng bộ rồi đồng bộ đến nỗi mà cơ vận đi với những lúc lẹ với những lúc chạy cuối cùng là nước việt thuận thiên hôm nay đi theo mỹ từ từ nhả trung cộng ra tại vì nếu không nhẹ đó mà lỡ mà trung cộng nó đem quân mà nó mượn đất của nước việt mà nó bắn ra ngoài biển biển bắn vô là mình xong nên cơ vận như lúc mình thấy như vậy á nó con đừng có chửi mấy ông bản ông cũng chẳng biết mà ông đang làm gì nữa ngày mai mấy vị trên điển vô cái đầu à, võ ông thưởng kêu mà làm cái này cái tự nhiên cũng không phụng đi làm không kêu ờ, bác trọng làm à, thì ở trên ở trên trâu hết đi từng nhịp nhàng nhịp nhàng vậy đó có nhiều người nói à, <laughs> thiên tướng kiệt mượn à, mượn đạo để mà chống cộng nó đâu thiệt chứ đâu mượn đạo tại vì ở trên trời á thiên ma với phật xuống thế gian mình nó cũng là tránh với tà nó cũng y chang à đạo với đời là cũng y chang nhau đi song song nhau hết đạo là đời đời tức là đạo mà người ta đâu có hiểu hết đó rồi đâu có chính trị gì đâu nó đâu có chút chút chính em thôi <laughs> hồi xưa cũng không có biết nữa cũng không cũng cái tánh thì rất là cương trực không có thích nó láo mà ghét pho tích ghét ờ, mấy cái mà tại chính trị như nít chơi 5 tuổi vậy nó thua nữa thua nít chơi nữa nhiều lúc con coi đài con tức ngói máu tập chuẩn bình hay là mấy thằng của mà trung cộng lãnh sự quán nổi tuyên bố nhiều câu thấy sốc ô mỹ đi qua biển đông phá hoại nền an ninh của trung quốc mà trong khi cái biển là của việt nam bây giờ nó chiếm hết của nó rồi cái hoàng sa của mình nó nói là mình đi qua ờ, <coughs> đánh ăn cắp cá của nó nó ngược lại thì nó thua đứa nít 5 tuổi có một cái hay ấy, sau này mọi người sẽ biết nha đó là con dịch vũ hán á, mà nó mà biết được à, nó có bằng chứng rồi á xong trung cộng thường đã luôn nhà mấy con á, đều phải có người chết covid đúng không cũng thưa trung cộng tại tiền mà nó nó làm ăn với nước ngoài nhiều lắm wow, à, giống như kiểu Putin giờ bị giữ 6 trăm tỷ để mà xây lại nước Ukraine vậy đó cho nên đừng có lo nó mà, mà, mỗi gia đình nào mà có chết con Covid đó, làm đơn sẵn Liên Hợp Quốc tại vì lúc trước mà khi mà covid á, thì bệnh nhi vô ờ, trong bệnh viện họ cũng nói bị covid hết. thì và xong khi mà chết thì bị do covid thì như rửa thì sau này trong cộng thì đen cũng hơi mệt hết mệt chứ không mệt <laughs> đây trong cộng nó chết hai mấy triệu người như mỹ như một triệu mấy <laughs> à, mà mỗi người cái cái mạng cũng chừng 300 nghìn thôi thì là là con nhân anh thử đó là lý do tại sao sau này á là mình chỉ có à, cái thiện tồn tại lấy nhà, con cái nhân nghĩa để mà trị quốc chứ còn à, ỷ có một chút tiền rồi cái chế súng đạn rồi cái điên hiếp nước này nước kia nó sẽ không có còn trong cái thời đại tương lai nữa thời đại tương lai là cái à, là có phật thánh tiên xuất hiện làm thân người không có mưu mô xảo kế nữa nghĩa là nói láo thì, thì thần thông biết hết đúng không nó không có còn nghi ngờ không có còn gian trá nữa nhìn mặt là biết này là người xấu rồi <laughs> Mỹ ờ, ở trong nhà thương á bệnh ờ, trong mấy năm nay đúng không bệnh cảm bệnh ho gì mà chết nó cũng nói covid à, nó làm hồ sơ sẵn tại vì nhà thương á, cũng được hưởng tiền ở sau lưng ờ, bộ ờ, bộ tham mưu của mỹ nghĩa là những người không có anh trên mạng là họ họ tính trước rồi họ biết chuyện gì sắp xảy ra rồi sau này sẽ như thế nào họ biết hết họ biết là sớm muộn cái trái đất này sẽ trật tự trở lại trắng trắng đen đen họ biết Trung Cộng cũng sẽ thua Nga cũng sẽ thua nhưng mà có một cái á, là giống như con vậy thôi con nhà giàu con ở trong nhà còn cái thằng hôm lép tối ngày nó ngoài nó giọng cửa rầm rầm di mạch của tao đâu đồ ăn nó đâu thằng mỹ trong nhà nó giả bộ ngơ ngơ để cho mà tự chết hai vậy đi đánh nó thì mang ờ, mày giàu mày mạnh mày nghĩ tao không để cho mày tự tự đứt mạch máu mày chết thì từ con di mạch từ cấm giận nó hay hơn là đánh qua đánh lại đánh qua đánh lại nó nhiều tiếng nói quanh tiếng nói lại rồi lòng người nhiều lúc sẽ thay đổi con đừng có tưởng là là là à, những gì hụ nói mà à, trong Pentagon mấy kia nó không biết nó biết họ cũng tâm linh lắm à thấy vào ven gà không tiên tri chúng đâu có bằng Điện Mộng sơ mình đâu à, quá nổi tiếng chúng chừng chừng 50 chúng chín mấy chúng cũng mà nó chín ờ, đi theo nữa chẳng qua là bề trên chưa cho họ biết chưa cho họ nói tiếng Mỹ thôi với lại cộng lại với mình là người Việt Nam á mình bị ờ, người Việt Nam mà ờ, gọi là chi bộ ngầm á với dư lượng viên á cái miệng nó rộng á nó ăn hiếp sư phụ nhiều cộng lại với mấy ông thầy quốc danh không biết mấy ông nào rồi đó không có mấy chục nghìn người tối ngày ông vô mấy kênh của mấy đệ tử sư phụ cứ spam hoài á nghĩa là người mình giết người mình chứ còn sư phụ mọi người mỹ hay người, người ấn độ trời ơi thôi nổi tiếng luôn rồi siêu luôn nhưng mà sau này <laughs> nó sẽ hiểu còn ờ, bao nhiêu vụ mà mình nói ở những như bốn năm trước hồ kêu ờ, là thượng thiên là để, để hồ biết là cái gì nói là nước tàu sẽ bị cấm vận thì sẽ không còn làm ăn với mỹ thì mấy vị nói vậy không mà làm ăn với mỹ thì đi đâu tại việt nam với tàu là hai nước như là một thì hộ kêu thuận thiên có nghĩa là đi theo mỹ á xưa giờ là kênh mình là kêu đi theo mỹ thì có phải là bây giờ cả biết bao nhiêu tỷ tỷ đô nó dồn vào việt nam không là bây giờ nước mình giàu rồi đâu có à, hiện giờ điều hiếu bản á thử mấy ổng không nghe lời sư phụ thôi ổng nghe cái kênh nhưng mà nghe nào có lợi cho mấy ổng còn nghe đến à, đến khúc mà trung cộng chia năm sẽ bảy Việt Nam là chiếc xuồng con rồi cái bị đứt dây không có cây dầm bơi không có máy nuôi tôm máy nhỏ nhỏ chạy á cờ bơ cờ bơ <laughs> thì mấy ông không thích tôi đâu phải là xuồng con đâu mà thật sự quân đội của Việt Nam quýnh không có lợi ai luôn á đồ cũ không mà xuồng con á trên nó thì sao dù in nó trang luôn Việt Nam mình giờ yếu quýnh không thua miên nữa tại miên nó còn vũ khí mới của Trung Cộng Việt Nam tiền đâu mà mua năm chiếc tàu ngầm của Nguyễn nó <laughs> mua đậu đó nó ăn cắp dầu bán ở trên đó thì bộ mới biết lên mạng nói nó quảng hồn ôi sao ông này không biết ủa tao là ờ, đâu phải người thường đâu chuyện gì tôi mày làm không biết còn hai ba ông Nguyễn Phú Trọng giả nữa tôi biết hết cái chuyện gì mình ngồi đây mình biết thì con nghĩ rồi đó ở đây con gần như cũng biết mà đâu có khó đâu chỉ có cái con người người ta không có nghiên cứu nhiều gì phụ người ta không có tin thôi cái tin họ cũng đỡ lắm biết được cơ vận mình biết thời cơ mình vận dụng thời cơ mình xoay chuyển rồi mình lập công theo thời cuộc mình tạo cơ đồ cho con cháu dòng họ mình giàu có không có mất tài sản không có bị đốt tuổi giống như bà Nguyễn Phương Hằng đó mà ba tháng liên tục hình như vụ ra mà hai cái clip liên tục vụ nói mà <laughs> ở tù của bà im bớt ở không im rồi sau đó bà ở tù rồi á thù kêu đàm vĩnh hơn với mấy ca sĩ đừng có hiếp bà nữa tụi mày hiếp bà đó. bà ra bắt hà lửa tụi mày á, thành con chuột trái đồng á để coi vậy mà nó cũng tấp đi nữa mấy này ngu hơi ờ, quậy lên nó thuộc nó luôn tại vì sau này báo ra là mấy này hết đường sống đó con thiệt á mấy người có chân mệnh á con đừng có đụng tới họ họ đi về á nhưng mà không thấy một trăm không hai lần đàn hạch tới bời qua la <laughs> mà cuối cùng rồi ở à, bà hương hằng cũng vậy bà cũng là vậy á tại vì cái nhiệm vụ xuống trần của bà là lật hết cái xã hội ra lật hết ra bay lên phải lật hết ra những cái xấu của nước Mỹ những của đảng nhân Chủ rồi à, Putin lật hết ra cái tham vọng à, đại đế chiếm toàn cầu giả bộ đầu tiên nó đánh Ukraine á nó đánh được Ukraine đánh luôn cái Âu Châu á ngu vậy ngừng phải không lỡ tham mà tao tham hết luôn kiểu như vậy á ta biết sao không biết thì cái con người á cũng vì lòng tham thôi là chết riêng nước Việt mình sau này à, nhiều chuyện vui nè nha sau này à, sư phụ sẽ <coughs> nói những người mà chửi cha chửi mẹ nhất là mấy ông thầy chửi cha chửi mẹ nhiều lắm cho nên phật tử mình khó độ thì mấy ổng không bao giờ tin có thượng đế không bao giờ tin có phật di lạc đang đang hiện tiền với mình tại nếu là tin thì đâu ai cúng dường cho mấy ổng à, đó là đại phạm tội phạm thượng rồi à, kêu ra để tượng cha mẹ lại sám hối thì qua mai cảm ơn nhiều nước mà thì sao uống hết trên làm hai ly cho đồ uống giùm mấy con đồ để cho mẹ uống ổ đâu ngồi đây mặt ổng ngồi đây bể cái máy rồi phiền chỉ có một cái là mấy ông mấy vị thần đó mấy ngày rất là đầu là đỏ bởi vì nói thường với chư Phật thì nói là sau này nước Việt có thay đổi á 6 triệu chim hiền á là phải lấy ân báo quát tại cái dần nước của quốc gia đó là do 6 triệu chim hiền sau này sẽ điều khiển rồi trong đó có biết bao nhiêu người tại hải ngoại sẽ về lấy ân báo quán nghĩa là không trả thù nghĩa là dầu cho bác trọng có đốt củi rồi ông già nữa thằng con có lên chức cũng không có được trả thù chứ không phải là quốc gia trả thù Việt Cộng nữa hiểu không cái là không còn ai trả thù ai qua lại thì thường mới di dạng vậy nhưng mà mấy vị ngoài đó đó không cầm kiếm đó, thì nói cũng tùy theo người nữa có những thằng nó vô nghi thì uh, uh, cho nó cây uh, à, gôn đánh góp <laughs> cho nó khu nào có gôn đánh góp vậy đó ngay cái đỉnh gót rồi muốn nó chết sớm hàng đóng cái đẹp vô chứ không có được ờ, bắt nó ra côn đảo <laughs> không thiệt mà ờ, đừng thả đi vòng vòng phải không miễn thanh phòng nguy hiểm là phải vậy cho nó cây gom nên gót với thả nó khu biển nào á cái đảo nào giống như đảo của ờ, vali gì nó đang xây đẹp á thả đó thôi ờ, mày hưởng luôn <laughs> chứ còn mấy nguy hiểm mà con thả ra đường nó làm nhiều chuyện mệt nữa ác hại đó nó đánh con đi ăn chơi tối nha chính trị nước cao hả chính trị nước cao nào biết thì nếu mà làm đúng bờ trên dạy lấy ân báo quán là phải như vậy chứ giờ làm sao chứ giờ nó thuộc thành phần nguy hiểm nó không có chịu quay đầu thì mình phải làm sao giờ thả đi vòng vòng ngoài nổi cầm điện thoại nó, nó lại là cà phê nữa mệt cho nó đi ra lãnh đạo hay dạng dân cái thời mã trạch đông luôn ở trong nước trung cộng đó, cũng có những người giống giống theo kiểu sư phụ một người mà mà có điển ở tâm linh thôi họ mang và họ nuôi như là nuôi phật sống vậy đó nuôi luôn cả dòng họ người đó bên trung cộng họ mấy người nói còn việt nam mình á là họ có là vùi dập họ không có biết trân trọng tại những cái đó là cứu tinh của họ mà họ không có biết cũng giống như đá san hô mỹ còn ở Hawaii mà chiếc tàu nào mà đụng san hô á thường á là sạc nghiệp luôn còn Việt Nam mình cứ để mình giật san hô xuống để dễ <laughs> bắt cá cho nên cuối cùng cái biển đông biển như nó lan á không còn san hô nữa san hô là mấy chục nghìn năm nó mới có san hô nó vô đẻ cho cái biển mà vịnh thái lan của mình miền tây á không còn con cá nào là do để miền nó giật à mấy ông chơi vậy đó tối ngồi con khúc chút xíu này cũng đông vậy ta <laughs> có ai có hỏi gì không hỏi, hỏi mình mới nói chuyện chứ